Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu Kazu bây giờ là đến chùa Ba Hình Thảo nhé ờ, Một năm trước, hai năm trước đến rồi Nhưng đã đến lâu rồi nha Và đây có người Hương An nhé ờ, Nhỏ quê Kazu nha Ok Ở đây nơi yên tĩnh nè trước khi dịch corona có nhiều người du lịch nhưng mà bây giờ là không có nên nếu mọi người xem video này thì à, hãy thấy đi du lịch giống như đi du lịch nha và dù của khối nên ta dư sẽ chỗ nào thông minh hơn ở đây là nơi chụp hình Kazuma Funyan cái nó là hàng mười và trong lúc này qua công nghệ cuối cùng Vô nè. 坐堂。喜欢。你什么人？坐。对。天空开始塌了，如 thế này nhá，đi để các thứ đi lọ，ta khan gì nhá。 Thank you. Por que eu estou lá. hòa bình hiện nay có nhiều bão và có nhiều vụ việc buồn nên cả từ hy vọng hòa bình rồi mọi người ơi là xem video này thì như thế nào cảm thấy như thế nào là bây giờ Kazu đã quen rồi và đi vào chùa này à, chùa là rất rất nơi yên tĩnh nên cảm thấy sắc rồi nhé thoải mái nên à? à? ta sẽ đi tìm bạn gái mới à? không vào tương lai nè mọi người cũng hãy đến ở đây nha để cầu nguyện và yên tâm nha à, yên tĩnh nha bye bye